Ok, xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh Trịnh Tướng soi kèo cũng như Trịnh Tướng bóng đá và à, anh em nào mà chưa có cái à, kênh mới của mình chưa có ủng hộ thì anh em ngay và luôn à, bấm cho mình cái à, nút ủng hộ kênh mới đó là Trịnh Tướng bóng đá VIP đó Trịnh Tướng bóng đá VIP để mình đồng hành cùng anh em à, sắp tới là có những cái giải đấu ở trong ở à, những cái vòng loại Euro cũng như những cái giải U20 châu Á và rất nhiều những giải đấu sắp tới à, mình à, chia chia ra những cái giải à, cho từng một cái kênh để cho anh em có thể dễ dàng à, vào anh em tìm kiếm đấy và đặc biệt là anh em nên ở đăng ký cái uh, trang fanpage của mình nha anh em bấm nút theo dõi này ở à, uh, nút follow này hoặc là anh em uh, kết uh, tìm kiếm vào uh, kèo bóng trình tướng viết liền không dấu hoặc là sôi kèo bóng đá trình tướng trên uh, facebook đấy tìm kiếm thông qua trang cá nhân đi anh em cho dễ để anh em để là cái tin nhắn mình tránh những trường hợp anh em bị uh, giả mạo đấy à, những cái trường hợp anh em bị giả mạo à, qua telegram thì có rất là nhiều anh em bị à, giả mạo rồi đấy tìm qua facebook đi cho chắc anh em đó còn em nào mà không có facebook ấy thì anh em cứ à, bấm vào mỗi cái video của mình ở bên dưới à, nó có cái thông tin à, cái đường link nên em bấm vào telegram thì nó chắc chắn hơn đấy thì điểm qua trong những ngày gần đây thì à, hồi cuối tuần thì anh em hút rất là nhiều những cái trận đấu trong cái khuôn khổ ngoài Anh ví dụ như MU này Manchester City Napoli nè thế vậy chúng ta hút cả cái xiên luôn đấy kèo liver thì hôm qua anh em cũng hút xỉu nhưng mà hút được cái tỷ số 2-0 của chúng ta cái tài gốc chúng ta ăn được cái Everton chấp thẻ còn chỉ có là gãy mỗi trận Inter thôi anh em Inter thì đá quá quá quá tệ rồi quá tệ chúng ta không nói rồi ờ, tuy nhiên thì anh em cũng có ăn được cái à, cái kèo à, à, các kèo à, thẻ kèo gốc của trận Inter nữa thì anh em chơi với mình thì nó hẳn luôn nếu mà anh em vốn dày đấy vốn dày và anh em chơi có hội có chơi chung nhóm với mình đấy thì thì thì anh em sẽ không lộ đó còn anh em à, báo ở ngoài qua thầu qua cò thì anh em xem video thì nói thẳng luôn là 50 50 trùng máu thì anh em theo không dùng máu đánh ngược lại cũng chả sao mình cũng không ép anh em đánh theo những cái mã kèo mình nhưng một à, một khi anh đã em đã xác định chơi bóng và một khi anh em đã xác định kiếm cơm gạo bằng cái bóng đá này thì anh em nên thay đổi cái cách chơi của anh em đó, để anh em chơi nó hiệu quả hơn đó, so với anh em chơi theo cách truyền thống của mình đó thì chắc trong cái khuôn khổ ngoại anh mình đã lên cho anh em à, xin lỗi trong khoảng cúp C1 mình đã lên cho anh em rất là nhiều mã kèo rồi đó là trận AC Milan Tottenham Bayern rồi với Griezmann Dortmund với Chelsea và cũng như Club Brugge với Benfica thì anh em nên nghe à, nên nghe kỹ từng cái rồi anh, anh em trùng máu cái nào anh em theo không trùng máu anh em đánh ngược lại nha đó còn muốn chơi chúng mình thì kết bạn qua Facebook thôi thì tiếp theo mình cũng à, thấy một cái trận đấu cũng rất là hay mà được rất nhiều anh em quan tâm mà anh em à, ngoài việc anh em quan tâm những trận cúp C1 nên anh em phải chú ý cái trận đấu này à, cái trận đấu mà mình nói với anh em đây đó là cái trận đấu bù à, giải ngoại Anh đấy trận đấu bù ở vòng 12 giải ngoại Anh đây là một cái cặp đấu mà mà cái bản lề của cái giải ngoại Anh ảnh hưởng tới cái chức vô địch của cả hai à, trong cái giai đoạn này đó nó xem như là một cái trận à, chung kết lượt về à, chung kết lượt về chung kết lượt đi đó rồi bây giờ chung kết lượt về nha anh em đó thì à, Arsenal với Manchester City đang là hai đội bóng uh, mạnh nhất ở ngoại Anh ở thời điểm hiện tại. Mỗi đội đều có cái thế mạnh riêng của mình và mỗi đội đều có cái vấn đề riêng của mình. Sau đây anh em xem hết video mình sẽ phân tích điểm qua ở những cái mạnh cái yếu của hai đội để cho anh em có nhìn khách quan anh em có thể lựa chọn những cái mã kèo hợp lý nhất để có thể đầu tư đấy những cái điểm mạnh điểm yếu ở thời điểm hiện tại mà khi anh em xem mình chưa mình thấy là có rất nhiều những cái à, video khác làm chưa nói đề cập đến những cái điểm mạnh điểm yếu và mình sẽ phân tích sâu hơn một tí có thể cái thời lượng video nó lâu tí anh em nhớ đón xem lắng nghe đó ok à, bước vào cái trận đấu này thì hai đội đang à, Manchester City đang đá hơn một trận và nếu cái trận đấu này Manchester City thắng nữa Manchester City thắng nữa thì Manchester City có được à, 51 điểm đấy bằng với đại kình địch Arsenal luôn đấy một cái trận hòa thôi cũng là tốt cho cả hai tuy nhiên thì đến với cái trận đấu này thì cả Arsenal và Man City đều không muốn hòa đều không muốn hòa và mình tin chắc chắc chắn tuy nhiên thì với cái tính chất của trận đấu quan trọng trong cái mùa giải này rõ ràng à, hòa là chấp nhận được giữ cho không mất điểm là được để đá những trận đấu khác đấy, hòa là ok đó thì bước vào trận đấu này thì Arsenal đang được 51 điểm. Đấy trong khi đó Man City được 48 thôi và Arsenal đã ít hơn một trận. Đó, nếu thắng được trận đấu này thì Arsenal à, bước tốc, bước tốc luôn, à, bước tốc luôn. Còn về cái phong độ thì rõ ràng anh em thấy là kể từ cái tháng 2 trở lại đây thì Arsenal đang gặp vấn đề, đang gặp vấn đề. À, bằng chứng là trong 3 trận gần nhất thì họ chưa được biết đến mùi chiến thắng và trong đó có một cái trận thắng à, trận thua trước chính Man City trong khuôn khổ cúp FA. Và trận đấu này thì anh em thấy là Man City tung ra cái đội hình mạnh nhất tung ra đội hình mạnh nhất đó và từ đầu mùa giải tới giờ thì phong độ Arsenal rất là cao anh em nhưng anh em để ý ở cái mùa giải năm ngoái Arsenal cũng vậy các phong độ của Arsenal cũng rất là cao nhưng có vẻ như cái chiều sâu đội hình cái chiều sâu đội hình không cho phép Arsenal cài cuốc cả mùa giải và trên rất là nhiều đấu trường đấy sau trận đấu này thì Arsenal phải còn đá ở cúp C2 nữa anh em đấy chỗ đó trong khuôn khổ cúp FA cúp liên đoàn rồi các thứ ở ngoại hạng Anh nữa thì cái chiều sâu lực lượng càng bào mòn cái thể lực của các cầu thủ Arsenal đó cái cái khoảng cách giữa cái đội hình chính và cái đội hình phụ quá là xa quá là xa và thêm một nữa là không có những cái quân bài tẩy những không bài, quân bài chiến lược để thay thế khi à, vào bước vào những cái trận đấu ở cái những cái, cái giải đấu phụ ví dụ FA Cup cup liên đoàn ấy những cái trận đấu không quan trọng những cái tính chất của trận đấu không quan trọng thì rõ ràng Arsenal đang gặp vấn đề anh em còn nhớ là à, mình có phân tích cái trận Liverpool với anh em đấy Liverpool cũng giống hệt như Arsenal ở thời điểm hiện tại đấy và Liverpool uh, cái đội hình thì có chiều sâu đấy anh em thấy ở cái mùa giải năm ngoái à, Liverpool cái đội hình dự bị đã rất là hay nhưng năm nay thằng Liverpool nó, cái đội hình nó chấn thương liên tục nó bán nữa và đội hình dự bị nó uh, không có người thay thế đội hình chính khi cải liên tục thì nó bị xuống dần luôn và chính Arsenal cũng vậy và bắt đầu từ cái giai đoạn lượt về trong tất cả các mùa giải luôn anh em để ý Arsenal hay bị hay bị rớt dần dần dần dần dần dần từ vị trí đầu dần dần tụt xuống vị trí thứ hai thứ ba rồi tụt, tụt vị trí thứ tư rồi mất đi cái vị trí top 4 luôn em còn nhớ cái mùa giải năm ngoái đó đó là cái mà Arsenal hay gặp phải ở cái vấn đề nội tại của mình đó tiếp theo nữa là trong những trận gần đây thì uh, cái vấn những cái vấn đề đó thì đang gặp phải thì ảnh hưởng đến cái lối chơi của Arsenal đó cái lối chơi bên em thấy là sau thất bại trước trước trước uh, Man City thì Arsenal trở lại ngoại hạng Anh với cái phong độ uh, bất ổn nói chung là bất ổn luôn Đấy, sau cái trận thua sốc với khoảng cách tối thiểu trước Everton thì uh, pháo thủ tiếp tục uh, bị Brentford cầm hòa trên sân nhà của mình. Đó và um, rõ ràng uh, có những cái trận tranh cãi trong cái trận đấu này nhưng nhìn chung cái tổng thể thì phong độ đang có vẻ xa sút uh, đang có vẻ xa sút đó và anh em để ý là uh, bên phía Man City thì sao đó, Man City thì anh em thấy là cái phong độ cũng đang chưa thực sự thuyết phục đó và nhất là với những cái trận đấu trên sân khách những cái sân mà có mặt cỏ lạ nè đấy sân khách thì Man City cũng đã để thua à, hai trận à, hai trận và trận đấu trong cúp liên đoàn thua Southampton thì không nói đi nhưng khi đá trên sân khách thì cũng rất là khó tuy nhiên tuy nhiên anh em cũng phải để ý rằng cái trận đấu mà họ thua Tottenham ở lại đây thì em thấy là họ sử dụng uh, thử nghiệm cái sơ đồ mới và trong một cái bài phỏng vấn mới đây uh, bài phỏng vấn gần nhất trước cái trận thắng sau trận thắng Aston Villa thì chính huấn luyện viên Pep Guardiola cũng nói rằng uh, thử nghiệm một cái gì đó mới mẻ lúc nào cũng có hai cái mặt của nó thành công sẽ có nhưng uh, cũng có thất bại đấy cho nên ở trong những trận gần đây không phải là cái phong độ của Man City nó dở không phải là Man City nó dở mình anh em thấy là à, trước cái bài phỏng vấn của Pep thì mình cũng đã nói với anh em rồi Man City đang thử nghiệm rất là nhiều những cái chiến thuật lạ đấy và cái thí, cái thí nghiệm đầu tiên là anh em thấy là sử dụng sơ đồ 442 nào giờ Man City ít sử dụng sơ đồ 442 rất là ít luôn chữ sử dụng sơ đồ 4231 hoặc là 433 thôi đặc biệt là 433 đấy còn đá sân khách thì hay sử dụng 4231 đấy thì rõ ràng à, sử dụng cái sơ đồ này không hiệu quả này đó dẫn đến cái trận thua 1-0 và, và cái hàng công không ghi được nhiều bàn thắng nào hết đấy, đây là một cái thất bại của cái sơ đồ này đấy và tiếp theo nữa cái trận uh, thắng Aston Villa và trước đó thì Man City đã sử dụng cái sơ đồ chiến thuật một cái sơ đồ chiến thuật mới nữa anh em anh em xem chắc là anh em chơi bóng này anh em không để ý đâu đấy nhưng mà mình là với cái ekip của mình đấy thì hay cái phân tích về cái sơ đồ cái chiến thuật thì cái trận đấu này Manchester City đã sử dụng cái sơ đồ à, giống như cái trận đấu với Aston Villa cho anh em xem nha đấy sử dụng với cái sơ đồ giống Aston Villa sử dụng sơ đồ 3 2 4 1 đấy thì đã khắc chế được hoàn toàn cái sơ đồ này của của của Arsenal luôn và giống như giống hệt như khắc chế được cái sơ đồ của Aston Villa đấy và trận đấu này thì chính Thomas Partey cũng bị chấn thương nữa đấy trận đấu này đã đã không chịu nổi với cái hàng tiền vệ này cái hàng tiền vệ này kim luôn hàng tiền tiền đạo ảo luôn em Egan Kuroge này và Kevin De Bruyne này sẵn sàng làm cái vai trò tiền đạo ảo luôn để sử dụng cái sơ đồ này tấn công khá là ok luôn trong khi đó cái bộ tứ này không cần phải bộ ba này không cần phải dâng cao bộ ba này không cần quảng cáo cái nhiệm vụ để cho cái tiếng hai là số 16 và số 82 đó Rodri và Reco thôi không cần phải dâng cao còn nếu sử dụng sơ đồ bốn hậu vệ thì hai cái hậu vệ biên dâng cao lên thì nó lũng rất là nhiều đó. quay qua sử dụng sơ đồ bộ ba này có thể Rodri về chám vị trí ờ, bốn cầu thủ này cũng được nhưng mình thấy cái sơ đồ bộ ba này khá là ok hơn tại vì khi mà dâng lên đấy khi mà dâng lên thì còn ba cái hậu vệ ở lại đó thì nó sẽ chắc chắn hơn so với sơ đồ 4 3 này đó thì sơ đồ 433 này ở à, sơ đồ à, 3241 này sẽ khoét vào được hai cái nách của những cái đội bóng sử dụng sơ đồ 433 bằng à, bằng Kevin De Bruyne này, đấy, Kevin De Bruyne. Đó và Kevin De Bruyne di chuyển từ cái cánh à, cái cánh di chuyển này chám vào ở cái cái vai trò tiền đạo lùi hoặc là tiền đạo ảo hoặc là hậu công và cặp hậu công Gundogan và cũng như Kevin De Bruyne hậu công cho Erling Haaland. Đấy cái mình thấy cái sức sát thương của của Man City nó mạnh rồi nó càng mạnh hơn rất là nhiều khi sử dụng cái sơ đồ này đó và bằng chứng thì thì anh em thấy là bằng chứng đã đã có cái trận thắng đấy đã có cái trận thắng trước Arsenal và anh em thấy là tỷ lệ kiểm soát bóng cũng cao hơn đấy cao hơn Arsenal rất nhiều và anh em biết Arsenal là đội bóng đã kiểm soát bóng cũng rất là tốt và chính và anh em thấy là Mikel Arteta cũng từng là cái à, từng là trợ lý à, trợ lý của của Pep Guardiola cho nên cũng rất là hiểu à, cái cách vận hành cái lối chơi cũng như cái chiến thuật mà Pep Guardiola đang xây dựng nhưng như hôm nay ở trong cái trận uh, thử nghiệm đầu tiên thì chính thầy uh, cũng đã uh, lụm học trò rồi đấy và học trò bất ngờ đấy học trò Mechanica bất ngờ trước cái chiến thuật mới này và anh em để ý là trong cái trận đấy trong cái trận đấu gần nhất của Man City với Aston Villa thì chính cái chiến thuật này cũng bung ra đấy vì cái trận đấu này thì anh em trong nhóm mình cũng cho khi mà có cái đội hình ra sân này đó, cái sơ đồ lên cái là mình nói rồi đã xong phim thằng Aston Villa rồi nhưng nhìn cái sơ đồ này này nó muốn đó, nó muốn ờ, lụm thằng Aston Villa luôn nhai đầu ờ, từ cái ờ, hiệp 1 luôn thì rõ ràng đó rõ ràng trong cái hiệp 1 lụm ba bàn đấy anh em thấy và Kevin De Bruyne là chính là cái nhân tố chủ chốt ở chủ chốt từ kiến tạo cho tới áp đặt lối chơi và đang bóng qua hai bên cánh rõ ràng Kevin De Bruyne đá cái vị trí này rất là ok luôn rất là ok luôn và cái vị trí này thì chính Kevin De Bruyne cũng đã chơi rất là nhiều lần ở trong cái vai trò trong cái sơ đồ 4231 chính uh, chơi cái vai đồ tròi giống như hộ công uh, ờ, giống như vị trí của Bruno Fernandes anh em Bruno Fernandes giống giống hệt như vậy luôn thì cái sơ đồ cái sơ đồ này thì nó cũng rất là hay ở cái chỗ nó có thể xoay chuyển thành sơ đồ 4231 cũng được đấy 4231 cũng được đó và khi mà xây 4231 ấy, thì hoặc là xây đồ sơ đồ 4 và uh, 433 cũng được luôn đấy xây cái sơ đồ 433 cũng được luôn và cái cặp tiền đạo đấy cặp tiền đạo ảo biến biến ảo rất là rất là hay đó, biến ảo rất là hay và khi sử dụng cái sơ đồ này thì cái tiếng tiền vệ của Manchester uh, của Manchester City nó đã mạnh rồi nó còn mạnh hơn và cái sức sát thương sẽ cao hơn bởi vì uh, cả Gundogan và cũng như Kevin De Bruyne sẽ dâng cao lên để dâng cao lên để giữ cái à, cái vai trò à, bơm bóng lên chỗ tiếng trên và bằng chứng là cả cánh trái và cánh phải đó kể cả Real Madrid cũng như Kunogan đều có bàn thắng để có bàn thắng và cái lối chơi nó thanh thoát hơn và có vẻ như cái chiến thuật này mình tin là nó sẽ áp dụng tiếp tục trong cái trận đấu với Arsenal nữa đấy hoặc là sử dụng cái sơ đồ uh, 433 ấy sử dụng sơ đồ 433 thì thì thì uh, à, cũng ok nhưng mà nếu sử dụng sơ sơ đồ 433 thì có Bernardo Silva hoặc là Gundogan dự bị một trong hai phải dự bị đúng không để nhường chỗ cho vị trí của Kevin De Bruyne này rồi đấy còn khi sử dụng sơ đồ này thì thì phát huy được cả tiềm năng của Gundogan và cả Bernardo Silva luôn đấy, kể cả Kevin De Bruyne luôn chỉ thay đổi cái vị trí tiền đạo thôi đấy chỉ thay đổi cái vị trí tiền đạo cánh này thôi đó đó và sử dụng sơ đồ này thì kể cả Zikulic và Riyad Mahrez ờ, có thể à, đá tốt nữa kết hợp thêm nữa đó thì thì à, rất là nhiều à, rất là nhiều cái à, rất là nhiều cái còn mình thấy cái sơ đồ này ấy, thì cũng được thôi cũng được thôi nhưng mà cái sức sắc thương nó sẽ không cao à, không cao bằng cái sơ đồ mới này đấy thì sử dụng cái sơ đồ này thì cặp hậu vệ này không cần phải dâng lên quá cao đâu đấy đá chơi chơi thôi chính giữa thôi đấy thì chữ chủ yếu là cho hai ông này lên lên xuống phối hợp với với hai ông này đó thì mình thấy khá là ổn khi à, Manchester City sử dụng sơ đồ này nếu cái trận đấu này tiếp tục sử dụng sơ đồ này nữa thì chúng ta vẫn tự tin nằm cái cửa Manchester City đây là tuy nhiên thì đây là cái đội hình dự kiến của trận đấu này đấy Ờ, cái đội hình dự kiến của trận đấu này thì nói chung là cũng rất là khó đoán rất là khó đoán về cái kèo đấu này nhưng xét về cái phong độ và cũng như cái mảng miếng ờ, cái bài vở cái, cái, cái chiến thuật thì rõ ràng ờ, rõ ràng Manchester City nhỉnh, nhỉnh hơn ở thời điểm hiện tại đó so với à, Arsenal à, so với Arsenal cho dù ở cho dù Arsenal vẫn có trong tay cái đội hình cũng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại đó còn ờ, cái tỷ lệ kèo thì ờ, không không nói nhiều tỷ lệ kèo nên biết rồi trận đấu này cũng là 50 50 nhưng nhà cái đang đánh giá Man City nhỉnh hơn à, cho dù sân khách mà để cho Man City chắc chứng tỏ là đang à, nhà cái đang rất là tự tin Man City sẽ có một nhỉnh hơn về cái mặt thế trận cũng như cái cái sức tấn công đó, và từ hòa cho tới thắng trong cái trận đấu này à, thì anh em thấy là à, anh em để ý là toàn bộ ba trận ra sân gần nhất của Arsenal đều chỉ có ít nhất hai bàn xuất hiện trong ba trận gần đây thôi Đấy, trong đó thì Saka và các đồng đội chưa hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ ghi bàn của mình à, trong cái mặt trận tấn công đó. và trong những trận gần đây thì ghi bàn rất là ít còn bên phía à, còn lại thì Man City cũng đang gặp cái vấn đề về à, triển à, khai cái lối chơi đó trên trên sân khách cũng như thử nghiệm cái sơ đồ chiến thuật mới tuy nhiên thì à, theo mình nhận xét nhận xét thì à, có lẽ như à, có lẽ như thì à, theo giới chuyên gia thì đội khách vẫn được đánh giá cao hơn và cái cửa uh, thắng kèo và khả năng nó sẽ cao hơn đó. tuy nhiên thì trong bóng đá thì chúng ta không nói trước được điều gì bởi vì uh, nhận định trước trận ông lăng thì chỉ là uh, mang tính chất tham khảo thôi tức là đợi đội hình ra sân chúng ta mới biết được đấy đội đội hình ra sân mới biết mới biết được chúng ta nên chơi kèo nào nhưng quan điểm cá nhân của mình là theo cái uh, cái cái ý kiến riêng của mình thôi nghe chứ không phải là bắt buộc anh em phải theo mình vẫn kết Man City hơn đó còn kèo tài xỉu thì anh em thấy là uh, cả hai đội thì gặp nhau đa số đa số tuy là hai đội mạnh dạng tấn công nhưng đa số là uh, vẫn là đi về kèo xỉu tuy nhiên thì cái trận đấu này uh, chắc chắn chắc chắn là cái trận then chốt của cái mùa giải cho nên cả hai đội cũng bước vào trận đấu với một cái sự thận trọng rất thận trọng nhất định cho nên cái tỷ lệ kèo à, nó chỉ niêm yết cái mức hai trái 25 và đang nâng dần được hai trái hai trái rưỡi thôi chứ bình thường trong khuôn ngọc khổ hoàng anh mà nó hai này gặp nhau ít nhất phải là hai trái 75 hoặc là ba hoặc là ba trái 25 nhưng tại sao chỉ niêm yết cái mức này thì anh em vẫn cần suy nghĩ lại đó cần suy nghĩ lại cho nên mình sợ là sợ cái khả năng nó đi về kèo xỉu rất là cao đó rất là mình vẫn kết cái xỉu trong trận đấu này nhưng nhưng uh, trong đá chúng ta không nói trước điều gì chúng ta tiếp tục tiếp tục chơi mình thì mình sẽ chốt lại một lần nữa kèo này khi gần tới giờ ông lắc có đội hình đó anh em báo trước ở ngoài qua thầu qua cò hoặc là xem video của mình báo trước thì nói thẳng luôn là rất là nguy hiểm 50 50 đó chưa biết cái đội hình nó như thế nào đó ra sân làm sao đó thì thì thì mình nói với anh em rất là nhiều lần rồi ở chơi theo cái cách truyền thống của anh em là rất là dễ xa bờ những cái trận đấu cầu đinh như thế này ở những cái trận khó đón như thế này thì cái đội hình mới là cái vấn đề quan trọng then chốt và cũng như đợi vào trận xem cái lối đá như thế nào thì mới là vấn đề đúng không nhiều khi vào trận 5 phút có một ông chấn thương đó, đi ra ngoài luôn đó, ví dụ như vậy thì anh em đỡ làm sao nổi đúng chưa có phải anh em ừ, chơi trên trang anh em sẽ chủ động hơn không đó chơi trên trang thì anh em xây kèo liền luôn đó, hoặc là anh, anh em nhồi liền luôn thì rất là dễ đó ví dụ như ông Arsenal ông ông ông ông, ông Thomas tay hoặc là ông ông Granit saka vô cái ăn cái thẻ đỏ thì sao thì anh em sao bờ luôn anh em nằm Arsenal anh em sao bờ luôn đúng chưa đó thẻ đỏ nó về nó thủ nó thủ nó không ghi được bàn nào hoặc là MC ghi được một bàn thôi đó thì nó đi về cái xỉu nữa thì anh em cũng đánh tài anh em cũng xa bờ luôn cho nên cái quan trọng là anh em đó anh em có hội nhóm chơi chung với mình thì nó sẽ ổn hơn đó còn lại thì uh, đó là cái nhận định của mình thôi còn lại thì tùy anh em còn trong cái hiệp một ấy, trong hiệp một thì anh em để ý là uh, theo thống kê thì toàn bộ ba lần ra sân của Arsenal đều chỉ có ít nhất hai bàn xuất hiện thôi đó uh, và anh em thấy là không thể phủ nhận cái áp lực mà Arsenal đem lại đối với uh, đối với Arsenal đối với Chelsea cùng với cái phong độ ổn định của các cầu thủ tuy nhiên thì Man City cũng cho thấy mình cũng là không phải là cái dạng vừa khi cái có cái khả năng kiểm soát bóng rất là tốt kiểm soát thế trận ấn tượng trong một vài trận trở lại đây và anh em thấy là ba cái ba bàn thắng sớm trong cái hiệp 1 của Aston Villa uh, là cái điều minh chứng cho chiến thuật mới và cũng như cái mảng miếng nó sẽ nhiều hơn Mikel Arteta đó chơi nhiều thì cũng bị bắt bài thôi anh em bởi vì trong cái anh em biết trong cái giải ngoại anh mà nó không phải như cái giải khác là một đội bóng tất cả các đội bóng của giải Ngoại đều có cái đội ngũ phân tích nghiên cứu đó có cái đội ngũ chuyên môn đi quay video đó có những cái phần mềm những cái công cụ để phân tích từng cầu thủ luôn từng cái sơ đồ luôn và từng cái cái cái cái uh, cái đội bóng đó cho nên cho nên những cái đội bóng trong ngoại anh mình nói với anh em đó nó có thể khắc chế được khi mà đá một sơ đồ hoài anh em thấy David Moyes huấn luyện viên của West Ham không đấy rồi MU không đó khi thay huấn luyện mới cái à, mỗi ông nó có một cái bài vở khác đó, thì cái đối thủ nó không nghiên cứu được thì chính Arsenal cũng giống như Man City ở trong cái mùa giải hôm nay ngày càng ngày càng kiểu như bị bắt bài đó cho nên phải thay đổi ông nào thay đổi được nhiều chiến thuật ông nào nhiều mảng miếng thì ông đó vô địch đó đơn giản vậy thôi và cái đường đua vô địch và cái đoạn đường dài trong gần 10 năm nay thì chính Pep Guardiola nhỉnh hơn Mikel Arteta ở cái vấn đề đó đúng không em đó rõ ràng bước vào trận đấu này cái chiến thuật là cái quan trọng nhất trong cái trận đấu này đó ông nào chiến thuật tốt bài vở lạ mảng miếng tốt thì sẽ thắng đó vậy thôi đó còn như thế nào thì anh em phải đợi vào trận xem chúng ta mới biết được đó chúng ta không cần phải báo sớm không cần phải chơi trước vào trận xem đá là chơi rất là dễ luôn đó ok nha anh em đó thì thì trong cái hiệp 1 thì uh, nếu mà kèo đồng banh thì anh em làm Man City nó sẽ an toàn hơn đó ok nha thì uh, đó là kỹ nhân nhận định phân tích sâu ờ, về mặt chiến thuật ở về mặt cái cách chơi vận hành lối chơi của của của mình tuy là video nó dài nhưng mà anh em xem kỹ thì nó không dài nó không dài ok nha thì uh, anh em nào mà uh, xem xong nếu mà thấy hay đó thì bấm ngay vào luôn cho mình cái nút đăng ký kênh nút like đó, cái, cho một cái video chất lượng như thế này đó để lại cái bình luận bên dưới Arsenal có thắng được Man City hay không hay là à, họ kết thúc bằng một trận đấu hòa cả hai cùng vui vẻ đó bình luận bên dưới để mình có động lực lên tiếp những cái video chất lượng hơn và muốn chơi chung mình thì kết bạn qua Facebook của mình à, kèm bóng chỉnh tướng với liền dấu mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chơi chung thì nó sẽ hiệu quả hơn ok thì video của mình sẽ được kết thúc tại đây hẹn lại anh em vào những video sau và đừng quên để lại cho mình đăng ký kênh uh, ờ, trình tướng soi kèo trình tướng bóng đá và cũng như trình tướng bóng đá vip cho anh em để mình có động lực mình lên tiếp những video chất lượng hơn xin chào và hẹn lại anh em